Xin chào thầy cô. Hôm nay, thầy Triển sẽ hướng dẫn thầy cô chèn đồng hồ đếm ngược vào trong bài giảng e-learning. Ở mục đích chèn đồng hồ đếm ngược thì ờ, thường dành cho các câu hỏi tương tác hoặc là các ờ, trò chơi trong bài giảng mà thầy cô cần khống chế về thời gian. Thực ra thì thầy cô cũng biết rồi phải không ạ? Ở cái phần timeline này, nó chính là cái phần giới hạn thời gian của slide thì nếu như đây là một câu hỏi tương tác thì khi chạy đến ờ, dây số 10 chẳng hạn là cái điểm kết thúc của timeline thì ờ, chúng ta cũng có thể tạo ra một cái ờ, giống như cái đồng hồ đếm ngược đúng vâng không ạ để hạn định thời gian là 10 giây và tuy nhiên thì nếu sử dụng timeline thì nó sẽ không được chiều tượng bởi vì nó không học sinh không nhìn thấy hiển thị đúng vâng không ạ mà phải quan sát cái cái thanh ở dưới này thì nó rất là bất tiện chính vì vậy mà uh, khi thầy cô có một cái đồng hồ đếm ngược còn hiển thị ngay trong xà lan thì học sinh sẽ có hứng thú hơn uh, để chèn cái đồng hồ đếm ngược này thì có rất nhiều cách uh, tuy nhiên hôm nay thì thầy triển sẽ giới thiệu với thầy cô một cái cách mà đơn giản nhất dễ nhất và nhanh nhất thì đầu tiên thầy cô sẽ mở trình duyệt web và thầy cô vào trang YouTube à, ờ, thầy cô muốn có cái đồng hồ đếm ngược bao nhiêu giây thì thầy cô sẽ gõ từ khóa tìm kiếm à, chúng ta gõ bằng tiếng Anh thì ờ, nó sẽ ra kết quả nhiều hơn thầy cô sẽ nhập từ khóa là cut down timer cut down timer và thầy cô gõ thêm cái ờ, số giây hoặc số phút ví dụ ờ, thầy chỉ muốn tìm là 15 giây chẳng hạn thì nhập số 15 và trong tiếng Anh thì giây nó là second Đấy, còn phút thì là minute nếu thầy cô cần 15 phút thì mình sẽ chọn là minute và đây là chọn 15 giây chúng ta sẽ chọn là cut out timer 15 second thì cái kết quả tìm kiếm thì cô thấy là có rất nhiều video phải không ạ có cái thời lượng là 15 giây thì công việc của thầy cô là thầy cô sẽ chọn cái à, cái video nào thầy cô muốn thầy cô có thể mở ra để xem à, thầy triển đã chọn cái à, cái video này để làm mẫu cho thầy cô thầy cô muốn thì thầy cô sẽ đăng tải về khi thầy cô đã tải được à, video về nên thầy triển đã tải về ra đây à, chúng ta đã có đồng hồ đếm ngược rồi đó ạ bây giờ chúng ta sẽ chèn vào trong bài giảng thì thầy cô sẽ mở phần mềm ờ, storyline lên thầy cô mở đến cái slide mà thầy cô muốn trẻ ví dụ ở đây thì chỉ có một slide thì, ờ, nó giống cái dạng trò chơi ghi nhớ kim game uh, học sinh sẽ có 15 giây để quan sát và ghi nhớ tên các đồ vật và tất nhiên này ở đây ý tưởng ờ, đây là môn tiếng Anh thì sẽ học sinh sẽ phải nhìn uh, các bức tranh và phải nhớ được bằng tiếng Anh tên bằng tiếng Anh của đồ vật này thế thì à, thầy cô sẽ chèn cái video đếm ngược 15 giây vào trong này thì chúng ta sẽ vào tab insert sau đó vào video sau đó thầy cô tìm đến cái folder mà thầy cô đã tải cái video đó về và ta ấn open để chèn vào à, khi tràn vào thì ờ, nó trùm kín hết cả slide thì thầy cô sẽ kéo nhỏ nó lại à, thầy cô sẽ kéo nhỏ khi nào thầy cô thấy nó vừa vặn với mắt của thầy cô thì thôi à, có thể để nó góc vào này chẳng hạn Đấy, như vậy là chúng ta đã chèn được cái đồ đếm ngược vào và thầy cô th chú ý là khi thầy cô chèn cái đồng hồ đếm ngược này vào thì ở dưới timeline phải không ạ đây chính là đồng hồ 15 giây và timeline thì cô thấy là nó cái độ dài của nó hiện tại nó đang phụ thuộc vào cái cái video 15 giây mà thầy cô chèn vào chính như vậy một cái timeline của nó cũng đến 5 giây à đến 15 giây được chưa Đấy. thế thì uh, thầy cô thử review để chúng ta xem trước xem là nó sẽ hoạt động như thế nào Đó, thầy có thấy rằng khi tham này nó chạy đó, thì cái đồng hồ trên này nó cũng chạy đó. khi tham này nó chạy hết thì ờ, đồng hồ này cũng chạy hết đấy chưa Đấy, nó sẽ là không giây và tham này cũng hết thế thì ờ, khi kết thúc 15 giây thì nếu như học sinh mà không hoàn thành ờ, ví dụ đây là bài tập chẳng hạn nếu học sinh không hoàn thành thì cô muốn hiển thị một cái thông báo là hết giờ đúng không ạ đấy thì thầy cô sẽ làm như sau ờ, thầy cô sẽ tạo một cái layer mới đấy, thầy cô vào cái biểu tượng new layer tạo một cái layer mới thầy cô có thể đặt tên cho cái layer này là, là hết giờ thông báo hết giờ sau đó thầy cô sẽ chèn một cái, ờ, cái thông báo bằng văn bản cũng được hoặc thầy cô tìm một cái hình nào phù hợp à, ví dụ thầy chỉ sẽ chèn một cái shape vào đây cho màu xanh À, sau đó thầy cô nhập cái thông báo ở đây là hết giờ nên điều chỉnh ờ, cỡ chữ to lên một chút à, hiện giờ thì đây là thông báo và ờ, đây cho màu đỏ đây thông báo cảnh báo cho màu đỏ hoặc là màu vàng màu vàng chữ đỏ à, tùy thầy cô thầy cô có thể là lựa chọn các cái xếp khác cũng được à, khi hiển thị thông báo hết giờ thì thầy cô có thể tạo thêm các cái lựa chọn cho học sinh đúng chưa? À, tạo thêm lựa chọn cho học sinh à, ví dụ như hết giờ thì học sinh làm gì ạ? có thể là yêu cầu học sinh làm lại hoặc là cho phép học sinh là để bỏ qua cái bỏ qua cái câu hỏi này à, đấy là tùy cái ý tưởng thiết kế của thầy cô thì đây thầy triển sẽ tạo ra cái à, các cái nút để cho yêu cầu học sinh thực hiện theo à, ví dụ đây sẽ tạo ra hai cái nút là uh, làm lại chẳng hạn hoặc là có lựa chọn khác đó là bỏ qua đó. tức là đến cái slide tiếp theo Đấy, sau đó mình sẽ tạo cái trigger tạo chữ g ví dụ ở đây là làm lại chẳng hạn thì uh, cái bản thân ở đây làm lại thì thầy cô biết là nó chỉ là cái câu lệnh là ẩn cái layer này đi để nó quay trở lại cái cái layer chính này đúng không ạ Đấy. thì mình sẽ tạo một chữ g cho cái lúc làm lại này là hai layer hai layer this layer rồi sau đó là dòng quen thì chọn là user click object nào button một là chính là cái nút làm lại này đúng rồi ok còn với cái bỏ qua này bỏ qua tức là nhảy sang slide tiếp theo thì cái trigger của đó thì nó sẽ là jump to slide nó ok rồi next slide là đến slide tiếp theo khi nào thì thầy cô sẽ thay đổi thành user click button 2 thì chính là nó rồi ok Đấy, như vậy là chúng ta đã xong vấn đề này chúng ta quay trở lại cái ờ, layer chính ở cái layer chính này thì ờ, Ờ, chúng ta muốn có cái hiển thị thông báo hết giờ như này thì chúng ta phải tạo cái câu lệnh cho nó hả thì bây giờ thầy cô sẽ tự tư duy là khi nào thì sẽ hiển thị ra cái đây là hết giờ khi cái video này nó chạy hết đó ạ Đấy. thì chúng ta sẽ tạo cái ờ, câu lệnh như sau thầy cô sẽ vào tạo một cái trigger mới thầy cô sẽ chọn dòng action là show layer dòng thứ hai thì cô chọn đến layer hết giờ layer thông báo hết giờ khi nào đây là cái phần quan trọng khi nào thì hiển thị thông báo thì thầy cô sẽ lựa chọn là ở ờ, media complete media complete media đây thì nó sẽ gồm hai đối tượng chính đó là âm thanh hoặc là video đúng không ạ ở đây chúng ta đang có video thầy cô chọn là media complete xong đến dòng object là khai báo là cái media gì thì thầy cô bấm vào và chọn đến cái à, video 15 giây mà chúng ta đã chèn vào đấy. Đấy, khi thầy cô chọn thì cái khung viền nó sẽ có màu đỏ thầy cô chọn như vậy là khi cái video này chạy đến hết là nó sẽ tự động chuyển thông báo đây là hết giờ bây giờ thầy cô thử quan sát xem là cái thông báo hết giờ này nó sẽ có hoạt động được chưa một số thầy cô thì có thể là không dùng cái lệnh media complete mà dùng timeline end thì cũng được đấy như vậy là khi ờ, cái video 15 giây chạy hết thì đã hiển thị ra cái thông báo hết giờ thì đây thì có thể là làm lại hoặc là bỏ qua đấy. Đấy, khi làm lại thì ở đây chúng ta phải cài đặt thêm đó. muốn làm lại thì phải cài đặt thêm cho cái thanh thời gian này nó chạy lại từ đầu à, cái vấn đề này thì à, dành cho các thầy cô mà đã nắm chắc về các cái câu lệnh thì chúng ta sẽ tạo thêm các cái câu lệnh trong trường hợp là cái cái timeline này nó dài hơn số giây là 15 à, phải không ạ và một số thầy cô có ý tưởng là gì ạ ừ, đây là nếu như đây là một cái slide thì câu hỏi thầy cô muốn ờ, đọc câu hỏi xong thì cái cái video này nó mới chạy tức là cái đồng hồ đếm ngược này nó mới chạy chứ nó không chạy ngay ban đầu vừa rồi thầy cô quan sát thấy là khi thầy cô chạy slide là nó sẽ cũng đồng thời nó chạy luôn phải không ạ đấy đồng thời nó chạy luôn như này mà bây giờ thầy cô muốn là thầy cô đọc xong câu hỏi hoặc là thầy cô đưa xong cái hướng dẫn cho học sinh thì dứt lời của giáo viên xong thì cái đồng hồ này mới chạy thì mình sẽ làm như thế nào đấy thì bản thân cái video này thầy cô quan sát này khi thầy cô chèn video vào thì, thì lập tức là nó đang chạy tự động thì thầy cô có thể, có, thể là quan sát bằng cách bấm vào video này sau đó vào video option Đấy, thì thầy cô thấy là nó đang ở chế độ chạy tự động nó đang chạy tự động tức là cứ mở slide ra đến slide này là nó sẽ chạy luôn thế thì ờ, để khống chế lại nó thì thầy cô sẽ Ờ, là như sau đầu tiên là thầy cô sẽ có một cái câu hỏi chẳng hạn ví dụ thầy chuyện sẽ có một cái uh, lời hướng dẫn của giáo viên với cái slide này được chưa? Uh, tạo một cái lời hướng dẫn vào đây Sau đây, các em sẽ có 15 giây để quan sát và ghi nhớ tên các đồ vật. ngày này. Sau đây, các em sẽ có 15 giây để quan sát và ghi nhớ tên các đồ vật. Đó. Dạ, ok rồi. À, chúng ta như vậy. Như vậy là thầy triển đang có một đoạn âm thanh hướng dẫn và chỉnh sửa một chút cái động thừa đi. Và thầy cô quan sát cái đoạn âm thanh uh, hướng dẫn của giáo viên này nó đang có độ dài uh, khoảng uh, à, 5,7 giây cứ vào khoảng 6 ờ, giây ạ và chúng ta tính là 6 giây như vậy là bây giờ chúng ta muốn là cái đấy, đồng hồ đếm ngược này nó chỉ được chạy chỉ được tính giờ từ giây thứ sáu tức là đợi sau khi giáo viên nói xong thì chúng ta sẽ làm như sau à, thầy cô sẽ vào tạo trigger dòng đầu tiên thầy cô sẽ chọn đến là play media dòng thứ hai thầy cô chọn đến cái video đứng ngược dòng thứ ba dòng when thì thầy cô chọn đến đó là timeline reach tức là khi cái timeline chạy đến cái vị trí nào ờ, khi thầy cô chọn timeline reach thì nó sẽ có ờ, cái số giây để thầy cô chọn này lúc nãy thì thầy cô đã quan sát là cái hướng dẫn lời hướng dẫn của giáo viên đúng không ạ là 6 giây thì đây chúng ta sẽ điền số 6 như vậy là đến 6 giây thì cái video đến ngược này mới chạy chúng ta ấn ok Đã. cái à, cái thanh tham này là thầy cô thể co lại ngắn một chút Được. bây giờ thầy cô sẽ chạy thử xem đến giây thứ sáu thì cái này nó mới chạy và, và khi nó kết thúc thì nó sẽ hiển thị ra đây là hết giờ Sau đây, các em sẽ có 15 giây để quan sát và ghi nhớ tên các đồ vật. Nào, vừa rồi là chúng ta đang bị lỗi là ờ, ở, cái phần option này là chúng ta vẫn đang để là chế độ là automatically, đúng Là nó vẫn chạy tự động, nó không theo cái cái điều kiện của mình bây giờ muốn cho nó theo cái điều kiện của mình thì thầy cô sẽ bấm vào cái tùy chọn này ở ờ, trong phần mềm storyline khi thầy cô muốn tùy chọn video thì nó sẽ có ba cái câu lệnh này automatically là nó sẽ chạy ngay từ đầu này when click là khi người dùng người học bấm vào này và when trigger là khi được đặt lệnh này thì vừa rồi chúng ta đặt lệnh nhưng chúng ta chưa chuyển đổi cái tùy chọn này nên thầy cô sẽ bấm when trigger Đó. sau đó chúng ta sẽ review lại Sau đây, các em thầy có thể không chạy ra đây để quan sát và ghi nhớ tên các đồ vật. Đó, giáo viên nói xong thì đồng hồ nó mới chạy. Đó, hết giờ các chị Học sinh có thể có hai tùy chọn làm lại hoặc là bỏ qua. Được. thì ngoài cái à, cách này ra thì à, cũng còn rất nhiều cách nữa ờ, thì cô có thể quan sát cái cách nào như sau ờ, cách này thì nó hơi phức tạp hơi phức tạp một chút tuy nhiên thì ờ, nó có, sẽ giúp thầy cô có thể luyện tập được về cái việc tạo biến Đó. thầy cô có thể quan sát là cách tạo đồng hồ đếm ngược tại phần mềm Storyline sử dụng cái phần biến số lúc đấy là chúng ta sử dụng cái gì ạ sử dụng một cái video chúng ta tải từ YouTube về đúng không ạ thế còn ờ, ở đây là chúng ta sẽ tạo được cái đồng hồ đếm ngược ờ, bằng ờ, cái mà phần mềm Storyline nó có sẵn thầy có quan sát cái cái cách tạo đồng hồ đếm ngược bằng Storyline cách này thì nó sẽ phức tạp hơn một chút dành cho thầy cô cũng đã có cơ bản về Storyline rồi biết về cách tạo biến À, khi hết giờ thì nó cũng sẽ ra cái thông báo ờ, hết giờ hoặc vâng à. Dạ. tuy nhiên thì với những thầy cô mà chưa quen mà cũng để đơn giản nhất thì thầy cô sẽ lựa chọn cái cách mà thầy triển ờ, hướng dẫn ban nãy là chúng ta chỉ cần chèn video vào sau đó chúng ta tạo ờ, layer được chưa tạo layer sau đó thầy cô tạo các cái câu lệnh để ra lệnh cho việc hiển thị layer ờ, cũng như câu lệnh để cho cái video này chạy theo ý của mình thế còn nếu thầy cô muốn tạo cái đồng hồ đếm ngược mà có số dây nó lớn hơn thì thầy cô chỉ việc à, thay thế cái video đó à, ạ thay video này bằng cái video khác có số dây lớn hơn hy vọng là hướng dẫn của thầy triển hôm nay thì cũng sẽ giúp ích cho thầy cô trong việc tích hợp một số cái ứng dụng trong cái việc thiết kế bài giảng e-learning xin chào thầy cô và hẹn gặp lại thầy cô trong những cái hướng dẫn tiếp theo